đông quá vậy rồi bây giờ có uh, giải thích cho tôi về cái ngày hôm nay xem như nào tự nhiên tôi bị đánh úp và bị bắt lên ngồi như này tôi đã không hiểu chuyện gì xảy ra đây này mọi người ơi, nay là ngày gì trời nãy giờ hỏi ba lần rồi từ từ từ mép và triệu mù này coi, mép và triệu mù này coi. mép và triệu mù này con tôi thì cái ngày hôm nay xem như nào tự nhiên tôi bị đánh úp và bị bắt lên ngồi như này tôi đã không hiểu chuyện gì xảy ra đây này mọi người ơi đấy là cái gì trời nãy giờ hỏi ba lần rồi mọi người ơi đấy là cái gì dạ đây dạ, là tôi luôn thì đây thì đây thì đây thì đây mép vào triệu này coi Năm nay đã được update lên một level mới là nhờ sang tận anh quản lý luôn Ngay rồi dạ. ừ. Hôm nay thì ở đây thì ờ, khá là nhiều những ờ, gương mặt mới mà mình ờ, chưa có được gặp bao giờ thì ờ, tại vì là lần này cũng khá là khác so với cái lần năm ngoái ở ngoài Hà Nội á nên là cũng khá là nhiều những gương mặt mới thì mình đang không biết là những bạn kích kích nào là thành viên mới được cái nào nhỉ có thể giơ tay lên được thành viên mới ơi giơ tay lên nào trời quá trời luôn trời ơi trời ơi mà cũng tay cũng hơi to như thế nào hôm nay lý do đến đây là cái gì mọi người cũng hơi to nha một thương và ấm cúng như này cảm ơn mọi người rất nhiều vậy là hôm nay ở đây là mọi người đều ở sài gòn luôn đúng không hay là có bạn nào ở gần cái khu vực lên ở gần cái khu, khu vực lân cận kiểu men men kiểu phan thiết phan trang cần thơ ơi bạn hơn có mấy bạn dạ bây giờ có những bạn nào không ở sài gòn nào có những bạn nào không ở sài gòn có bé giàu nhất là 2004 ở dưới dạ, dạ. Cần Thơ Sóc Trăng lên đấy ạ Có bạn từ Phan Thiết vô tất cả các bạn ta không ờ, quản ngại đường xa lên đây để ờ, lừa duyên và <laughs> dạ, bây giờ mọi người cùng với với duyên thổi đến nha ok đó là tắt ờ, đèn happy birthday to you happy birthday to you happy birthday thôi ở đấy chơi vui đi bé làm việc chóc. có thế ý là sao ý là ý là chị có biết về cái uh, buổi này ấy <laughs> có biết không uh, amazing good job amazing good job và ngoài mục đích lừa duyên tới đây thì chắc chắn là sẽ không thiếu tiết mục là hàng duyên đi nữa vậy nên là sau đây là mời duyên với lại là một số bạn ở đây mình sẽ cùng chơi một số game với nhau chơi game luôn à dạ. chơi chứ chị à, game thì chơi game đúng không vâng bây giờ mình muốn bây giờ mình ờ, muốn uh, duyên chơi trò chua order trước hay là các bạn muốn chơi tiếp cúp cùng với duyên trước nè hả à, cái gì cấp cấp cấp cái gì blitz <laughs> cấp nào mọi người muốn chơi trò nào trước Dạ. Ờ, mình dạ. mình giải thích về cái trò thứ hai được không? Thích không? Rubik's là trò làm các bạn sẽ lên đây chơi với Duyên Mọi người sẽ chia làm hai team và sẽ ờ, trong này sẽ chia thành mỗi team năm người Mình sẽ uống năm ly rượu Mình sẽ uống năm ly Thank you. phần vâng, thắng thuộc về ta, ta, ta nhận là thắng đi kỳ duy và trò tiếp theo um, cả tiên chuẩn bị cho mọi người và duy cùng nhau tham gia để mà gần gũi nhau hơn cùng nhau chơi game đó chính là trò tam sao thất bản Giờ dạ, trò này chúng ta sẽ có hai team một mỗi team là bốn người đó nên là hiện giờ chúng ta sẽ còn bảy bạn mấy bạn ơi trò này nhẹ nhàng lắm bảy bạn bảy bạn Đội này chơi trước. rồi ok, vô rồi, xếp B rồi. Đội này ngồi trên đây đỡ đi. Bốn đúng được uh, một câu không thì ý là trong 7 từ là mình cũng đúng được 5 từ rồi đúng không nhưng mà nhóm sau thì chỉ có 2 phút 30 giây thôi còn nhóm của Duyên tới gần 5 phút nữa. Ờ, bây giờ sẽ tới cái trò rất là hoài hộp đó cái trò chua or đây đây chua or thì uh, cái chỉ có mình đi chơi thôi sau đây là các yêu cầu của các bạn ờ, tham gia hôm nay mọi người đã ra một cái ờ, một cái điều trong đây thì ờ, duy hãy bóc một phiếu dài đọc to lên lửa thôi rồi cái này thank you um, có thể nói một chút về các dự án sắp tham gia tại vì uh, câu hỏi này thì uh, các dự án sắp tới của mình còn có liên quan với tới một vài người <laughs> nên là mình không biết rằng là uh, có được cái sự đồng ý của người ta khi mà mình nói một chút hay không <laughs> ý kiến gì <laughs> thì nếu mà là đen thì sẽ là cái gì là uống uống rượu uống cái đó một chút xíu thôi à, uống nhấp một nhấp môi một xíu cũng được ok dạ. thì chắc là câu này thì uh, mình sẽ chọn D đi ừ. tại vì tại vì tại vì là cái này nó không nằm trong cái sự quyết định của mình hoàn toàn câu mà ai um, ai có biết câu trả lời là gì á Chị thích người yêu của chị là người nhỏ tuổi hay lớn tuổi? rồi tiếp theo Câu hỏi là chị Duyên có thích về Phú Yên không ạ? À? À, ngoài cái vấn đề là đây là quê của người quen ra thì uh, mình thấy là <clears throat> mình thấy mình rất là thích về phú yên bởi vì uh, cũng về phú yên được uh, cái đợt đi của đô kỳ thú là một lần này xong rồi là đợt tết là một lần là lần là, được hai lần thì cái đợt tết về chơi thì được nhiều thời gian để thăm thú hơn rồi là được nhiều thời gian để uh, khám phá ở đấy nhiều hơn thì mình rất là thích khi mà đến phú yên bởi vì phú yên là ở đây các bạn nào quê phú yên không <laughs> thì uh, thật sự là nếu mà bạn nào chưa có dịp đến phú yên á thì mình nên đến uh, phú yên một lần tại vì ở phú yên là một cái nơi mà có cái uh, thời tiết rất là dễ chịu thì thời tiết rất, rất là dễ chịu nên là sinh ra những con người tính cách cũng rất là dễ chịu <laughs> chị chịu của các em chẳng hạn <laughs> thì uh, ngoài ra thì uh, tại vì thật ra là ờ, hầu như tất cả các bãi biển ở Việt Nam bây giờ giống như kiểu là Phú Quốc, Nha Trang hay là những cái ờ, bãi biển tương tự như vậy thì đã được khai thác và đã được xây lên ờ, resort cũng khá là nhiều nhưng mà riêng ở Phú Yên thì đến bây giờ vẫn còn giữ được rất là nhiều những cái um, hoang sơ nên là khi mà mình đến đó mình cảm thấy mọi cái rất tự nhiên rất là thích và ngoài ra thì uh, có ba thứ mà mình thích nhất Phú Yên thứ nhất là về cái những cái cảnh vật nó hoang sơ này cái thứ hai là về món ăn ở Phú Yên rất là ngon đó cái tiếp theo là về con người ở Phú Yên không không chỉ không phải riêng thì triệu nha và mình nói về những cái người mà mình tiếp xúc ở trong nghề chẳng hạn thì có những người người ta cũng là quê Phú Yên hay là mình tiếp xúc ở ở dưới đó những người dân bản địa dưới đó thì mình thấy người Phú Yên người ta rất là dễ thương rất là dễ chịu đó mọi thứ trong cái cách mà họ đối xử với những người khách du lịch tới thì đều ờ, rất là sao nhỉ nó rất là nhẹ nhàng nó không có gây cảm giác cho mình người ta người ta kiểu quá hồ hởi hay là quá gì cả mà cái nó rất là nhẹ nhàng nên là nếu mà ờ, bạn nào chưa đến phú yên thì hãy nên đến một lần và mình cũng sẽ chắc chắn là mình cũng sẽ quay trở lại phú yên cũng uh, khá là nhiều lần <laughs> Câu hỏi là chị có nói tình cảm lên hương là sao vậy chị? <laughs> thì câu trả lời cho câu hỏi này là tình cảm lên hương có nghĩa là uh, tình cảm của mình đang lên chứ không xuống <laughs> và nói chung là là mọi cái cùng mọi cái về những tình cảm ở đây của mình nghĩa là mình nói kiểu tình cảm nói chung ấy kiểu tình cảm gia đình tình cảm bạn bè tình cảm anh em thì đang phát triển theo một cái uh, chiều hướng rất là tốt đẹp lên hương lên lên rất thích nhìn duyên trong một vai diễn cool ngầu không biết duyên có dự định trong tương lai sẽ tham gia một bộ phim nào không uhm. thật ra là có mình cũng ờ, rất là rất là muốn tham gia vào cái uh, mảng diễn xuất nhưng mà thực sự là về cái phần mà diễn xuất đó, nó còn <laughs> phải là cái, ờ, cái cái cái duyên nó đến với mình lúc nào đấy nữa chứ không phải là nhiều khi là mình mình cứ muốn là được thì thật ra là cũng chia sẻ với mọi người một chút xíu là thời gian vừa rồi là cũng có một vài lời mời về cái phần mà diễn xuất như thế này nhưng mà những cái vai diễn đó nó không phải là những cái vai diễn khuôn ngầu mà là kiểu những vai diễn kiểu bị phản diện ấy kiểu người xa người ta kiểu bị ghét ấy mà nó không có đúng với uh, uh, tính cách của mình bây giờ lắm nếu mà quay trở lại hai ba năm trước thì <laughs> có thể là thì đó nên là chắc chắn là thời gian tới thì uh, nếu mà có một vai diễn nào mà mình cảm thấy là hợp với cái tính cách của mình phù hợp với những cái mà mình cái hình ảnh mà mình muốn xây dựng sắp tới thì mình sẽ cắt ra ok à, và tiết mục cuối cùng đó chính là tiết mục mở quà ồ ờ, oh, mở quà ừ. mở quà à các bạn